Các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập sang cái chủ đề thứ bảy đó là về phần ước chung và bội chung. Hôm nay trọng tâm của chúng ta chỉ ôn cái phần ước chung lớn nhất. Đấy. Thì ở bài trước em đã hiểu ước chung là như thế nào rồi, đúng không nào? Và bội chung là số như thế nào rồi. Đó. Để hiểu rõ về ước chung lớn nhất như thế nào thì chúng ta phải nắm chắc toàn bộ những kiến thức của cái phần ước chung lớn nhất. Đấy. Kiến thức thứ nhất là chúng ta phải hiểu là thế nào là ước chung lớn nhất đúng không à vậy thì ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đôi ở bài trước chúng ta đã biết cách tìm ước chung của hai hay nhiều số rồi đấy vậy thì cái số lớn nhất trong tập hợp ước chung đó người ta gọi là ước chung lớn nhất Đấy. Vậy thì dựa vào cái khái niệm đó chúng ta cũng nắm được là vậy qua đó chúng ta có cách tìm ước chung à, vậy thì để tìm ước chung lớn nhất của hai nhiều số thì chúng ta phải tìm tập hợp các ước chung của các số đó và tìm số lớn nhất trong tập hợp đó được chưa ở đây đang nhắc lại là ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó à, đây chính là cái khái niệm về ước chung lớn nhất thứ hai là về ký hiệu của ước chung lớn nhất Đấy ước chung lớn nhất là viết tắt các chữ cái trong cụm từ ước chung lớn nhất của A và B hoặc đôi khi người ta còn chỉ biết là A phẩy B đóng hoặc đơn đấy, cái này cũng là ký hiệu của ước chung lớn nhất nhá đấy nhưng mà bình thường sách giáo khoa thì chúng ta dùng hay dùng ký hiệu này còn một số sách tham khảo nâng cao thì người ta dùng ký hiệu này đấy cho em, cho em lưu ý khi em dùng thấy cái ký hiệu này chúng ta hiểu đây là ước chung lớn nhất của A và B đấy và lưu ý thứ hai cũng muốn lưu ý cho các em đó là tất cả các ước chung đều là ước của ước chung lớn nhất Đấy. tất cả các ước chung đều là ước của ước chung lớn nhất vậy qua cái kiến thức này chúng ta lại suy ra cách tìm ước chung của hai hay nhiều số mà khi biết ước chung lớn nhất đúng không vậy thì để tìm ước chung của hai hay nhiều số thì chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất sau tìm ước tìm ước chung lớn nhất thông qua tập hợp các ước chung ngược lại ta có thể tìm tập hợp các ước chung thông qua ước chung lớn nhất Đấy, vậy hai cái này nó có thể hỗ trợ lẫn nhau ý thứ ba cũng muốn lưu ý cho các em đó là số 1 chỉ có ước là một nên ước chung lớn nhất của a và một chính là một Đấy. hay là ước chung lớn nhất của a b và một cũng chính là một được chưa cô ghi cái đó rằng nữa và cái thứ tư là cách tìm ước chung bằng cách ra thừa số nhân tố đấy như vậy ngoài cái tìm ước chung bằng cách là gì là tìm số lớn nhất trong tổng hợp các ước chung đấy thì chúng ta còn một cách khác để tìm ước chung lớn nhất đó là phân tích ra thừa số nguyên tố các em ạ đấy. vậy ta nhớ lại xem muốn tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn một ta thực hiện theo những bước nào đấy thì các em lưu ý chúng ta sẽ thực hiện qua ba bước đấy. bước một là phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố Đấy, cái công việc đó là cái mặt thạo lắm rồi đúng không nào chúng ta phân tích bất kỳ một số nào ra thừa số nguyên tố bước 2 là chúng ta phải chọn ra các thừa số nguyên tố chung này sau khi phân tích rồi chúng ta phải chọn ra các thừa số nguyên tố chung ở trong các số đó và chuyển qua bước 3 là chúng ta lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó ta nhớ nhá lưu ý là mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất cô gạch chân cái từ nhỏ nhất nhỏ nhất của nó tích đó là bước chung lớn nhất cần tìm đây chính là ba bước tìm bước chung lớn nhất của hai hay nhiều số bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố các em ạ Đấy. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng là muốn tìm ước chung lớn nhất của hai nhiều số chúng ta có hai cách đúng không? Cách một là chúng ta đi tìm tập hợp các chung và tìm số lớn nhất trong tổng hợp các ước chung đúng không cách hai là chúng ta sẽ tìm bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố trải qua ba bước bước một phân tích mỗi số đó ra thừa số nguyên tố Đấy. bước hai lập tích các thừa số đã chọn và chọn ra các thừa số nguyên tố chung bước ba lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó và tích đó là ước chung lớn nhất thành như vậy quả là lý thuyết là cô muốn cho các em nắm vấn đề đó nhưng trong quá trình làm bài chúng ta có một cái số lưu ý này đấy không phải lúc nào tìm mức chung lớn nhất chúng ta cũng phải trải qua ba lúc này đấy. mà chúng ta có một số lưu ý trong một số trường đặc biệt nhé đây nếu các số đã cho không không có thừa số nguyên tố chung có cái tác từ thừa số nguyên tố nhé thì ước chung lớn nhất của chúng bằng một Đấy. Như vậy trong trường hợp các em phân tích ra thừa số nguyên tố Nếu như nó không có thừa số nguyên tố chung Thì chúng ta khẳng định là ước chung lớn nhất của chúng bằng một Đấy. Và hai hay nhiều số có ước chung bằng lớn nhất bằng một Thì người ta gọi đó là các số nguyên tố cùng nhau Đấy. Như vậy những số có ước hai hay nhiều số với nhau mà có ước chung lớn nhất là một thì người ta gọi đó là những số nguyên tố cùng và cái lưu ý thứ hai cái chú ý thứ hai để các em có một cái mẹo để làm điểm trường lớn nhất đó là gì trong các số đã cho nếu số nhỏ nhất mà là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất của các số đã cho chính là số nhỏ nhất tắc có nghĩa là chúng ta không cần phải phân tích ra thể số nguyên tố chúng ta không cần phải tìm tập hợp các ước chung thì mới tìm được ước chung lớn nhất mà đây là trường đặc biệt tức là gì tức là số nhỏ nhất là gì các em là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy thế đúng là cái lưu ý này chưa đấy như vậy khi làm một bài tìm ước chung thì trước hết là chúng ta xem là các số đó đã lớn hơn một chưa đúng không vậy nếu như các số đó mà chưa lớn một tức là có một số bằng một thì ước chung lớn nhất chính là chúng ta không cần phải trình bày gì nữa đúng không cái để ý thứ hai là chúng ta ý là trong các số đã cho nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất chính là số nhỏ nhất chúng ta không cần làm việc gì nữa đấy và lưu ý thứ ba là chúng ta không nằm trong cho hai trường đặc biệt đó mà chúng ta lại phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đấy. nhưng mà nó lại thế nào em nhưng mà nó lại không có thừa số nguyên tố chung thì sao nó không có thừa số nguyên tố chung thì ước chung lớn nhất của chúng cũng bằng một và nếu như bài làm chúng ta không nằm trong trường hợp nào trong ba trường cô đưa ra thì chúng ta sẽ làm đầy đủ tuần tự ba bước đúng không đó là bước một là gì phân tích mối số ra cửa số nguyên tố đấy bước hai chọn ra các cửa số nguyên tố chung đấy và bước ba lập tích các cửa số đã chọn mỗi cửa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó tích nó là ước chung lớn nhất cần tìm Đấy, chúng ta hình dung ra chưa? Đấy, bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập một bài ra dạ bài toán là tìm ước chung lớn nhất các em nhé. Bây giờ ta đi bài tập 1 là tìm ước chung lớn nhất của bé 2 27 B 60 20 C 25 18 D 24 84 180 Đấy. Thì bây giờ đối với bài 72 và 27 chúng ta thấy rằng là 27 không phải là ước của 72 đúng không nên chúng ta không sử dụng được cái chú ý thứ hai đó là trong các số đã cho nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy vậy chúng ta không không sử dụng được cái chú ý thứ hai vậy chúng ta phải thực hiện tuần tự ba bước bước một phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đấy bước hai trộn ra các thừa số nguyên tố chung và bước 3 lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó à, bây giờ chúng ta đi tuần tự từng bước một nhé à ta có thì đến bây giờ là cái công việc phân tích ra thừa số nguyên tố là việc phụ rồi các em ạ đấy do đó chúng ta sẽ phân tích ngoài nhé ghi kết quả vào nhé 72 phân tích vào nhé chia hết cho số nguyên tố nào à, chia hết cho hai đúng không 7 chia 2 là 3 3 nhân 2 là 6, 12 chia 3 nhân 2 là 6 là dư 1, 1 với 2 là 12, 12 chia 2 là 6 bằng 36. Tiếp tục chia 2. 36 chia 2 18. Thế đây các bạn chia thẳng rồi nhá. 18 chia 2 được 9. 9 chia 3 được 3. 3 chia 3 bằng 1. Vậy chúng ta kết quả 72 bằng 2 mũ 1 2 3, 3 mũ 1 2. Đấy, như vậy ta có 72 bằng 2 mũ 3 nhân 3 mũ 2. Hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ phân tích số 27. 27 thì không chia được cho số nguyên tố là 2, do đó ta sẽ chia cho 3. 27 chia 3 bằng 9, 9 chia 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 1 đấy 27. 27 là bằng 3 mũ 3. 27 bằng như vậy chúng ta đã xong bước thứ nhất là gì các em là phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đúng không đấy chuyển qua bước thứ hai là chọn ra các thừa số nguyên tố chung đấy. ở đây có từ bé hai là có thừa số nguyên tố là hai và ba hai bảy là chỉ có một thừa số nguyên tố là ba thôi vậy thừa số nguyên tố chung là mấy em à chính là ba vậy là gì là thừa số nguyên tố chung cùng tắt nhé thừa số nguyên tố công tắc chung là ba chỉ có một thừa số nguyên tố chung là ba thôi đấy và chúng ta chuyển qua bước thứ ba là lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số nhỏ nhất của nó ở đây có một thừa số đã chọn thôi thì chúng ta không phải lập tích nữa mà chúng ta lấy số mũ nhỏ nhất của nó luôn vậy thì ba mũ nhỏ nhất là một mấy em d ba mũ hai d ba ba mũ nhỏ nhất là ba mũ hai và tích đó chính là ước chung lớn nhất cần tìm do đó chúng ta suy ra ước chung lớn nhất của 72 và 27 chính là 342, 342 chính là 9. Đấy. Như vậy đó là cô đã thực hiện tuần tự qua 3 bước cách tìm thức chung lớn nhất của hai số 72 và 27 thì chúng ta làm như vậy. Ở đây đều có một số công đoạn chúng ta làm rồi nhé. Đó là phân tích số 72 này, 27 ra từ số nguyên tố ta làm nháp ta chỉ ghi quả vào thôi. Bây giờ chúng ta chuyển qua câu B chuyển qua câu B nào số 60 là số 20 chúng ta xem nó có nằm trong trường lưu ý đó không 20 là số nhỏ 60 có chia cho 20 không em à 60 thì chia được cho 20 vì 60 chia 20 là bằng 3 đúng không vậy thì nó nằm trong lưu ý tiếp em này là trong các số đã cho nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy như vậy bài này chúng ta sử dụng cái chú ý thứ hai này thì nó sẽ nhanh chóng đúng không trong trường hợp bạn nào mà không nhớ cái chú ý thứ hai này thì các bạn vẫn làm tương tự như câu a như thế này cũng được đấy và nó cũng sẽ ra kết quả đúng đấy và chúng nhưng chúng ta nên nhớ các cái lưu ý này để chúng ta làm toán thật là nhanh kỹ năng làm bài thật tốt kỹ năng quan sát bài thật tốt đấy chưa nào vậy thì ta trình bày nào ta 60 chia hết cho cho 20 đúng không? 60 chia cho 20 nên 20 sẽ là ước của 60. Nó là ước của 60 vậy thì suy ra ước chung lớn nhất của 60 và 20 chính là số nhỏ nhất 20. Đấy, như vậy câu B chúng ta sử dụng cái chú ý thứ hai này làm rất là dễ dàng phải không em Đấy. bây giờ chúng ta chuyển qua câu câu C nhé nào 25 18 không có số nào chia hết cho số nào cả đúng không cũng chẳng có số nào bằng một cả nên chúng ta bắt buộc phải thực hiện ba bước bước một phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đúng không bước hai chọn ra thừa số nguyên tố chung và bước 3 lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất Đấy, bây giờ ta phân tích nào ta có là nào em phân tích cho cô nào 25 phân tích bằng bao nhiêu nào 18 phân tích bằng bao nhiêu ra kết quả chưa à 25 chính là 5 mũ 2 chúng ta làm nhiều rồi đúng không 18 là bằng mấy em là bằng 2 nhân 3 mũ 2 đây bây giờ các quan sát này ở 25 này có chứa thừa số nguyên tố là 5 ở 18 này có chứa thừa số thì các em hãy đọc cho cô ghi chú ý thứ nhất đúng không là gì nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ước chung lớn nhất của chúng bằng một và hai hay nhiều số có ước chung lớn nhất bằng một gọi là các số nguyên tố cùng nhau đấy vậy thì ở đây nó không có thừa số nguyên tố chung cho nên ước chung lớn nhất của 25 và 18 chính là một và số 25 và 18 người gọi là nguyên tố cùng nhau đây chúng ta nghỉ nhá vì 25 và 18 là không có thừa số nguyên tố chung à, nó không có thừa số nguyên tố chung nào cả nên ước chung lớn nhất của 25 và 18 chính bằng một và hai số này gọi là hai số nguyên tố cùng nhau các em nhớ nhé hôm sau đi học lớp 6 xong người ta hỏi là hai số nguyên tố cùng nhau là số như thế nào chúng ta không biết Đấy. chúng ta chuyển qua câu D câu D là tìm ước chung lớn nhất của ba số các em ạ 24 84 và 180 Đấy. Thì chúng ta vẫn phải thực hiện qua ba bước bởi vì là 84 này chúng ta nhẩm xem là có chia hết cho 24 được không? không được đúng không đấy 180 này cũng không chết cho 24 được rồi vậy thì bắt buộc chúng ta phải trải qua ba bước vậy chúng ta trình bày bước thứ nhất ta có 24 các em phân tích cho cô ra từ số nguyên tố nhá 84 cái việc này buổi trước cô đã dạy các em thạo rồi phải không nào vậy 24 bằng bao nhiêu các em sai chưa 24 là bằng 2 mũ 3 nhân 3 Đấy, bạn nào phân tích ra rồi thì chúng ta so sánh kết quả với cô nhá.

45 chia 3 là được 15, 15 là chia 3, 5, 5, 5 hết. Đúng không? Là 180 là bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Đấy. Hôm nay trong bài học này cô sẽ hướng dẫn cho các em sử dụng máy tính một chút nhá. Bạn nào mà có máy tính Casio FX 570 VN thôi lúc này đấy thì chúng ta sẽ dùng trong bài đúc chung lớn nhất của chung nhỏ nhất này đấy bạn nào có máy Casio FX 580 VN giống hình thế này chúng ta được sử dụng đấy thì trong hai cái máy tính này là cũng gọi là máy tính đời mới bây giờ và đa số sinh đều có đúng không nào trong hai máy tính này đều có chức năng phân tích ra thừa số nguyên tố đấy và cũng là có cả chức năng tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số Đấy. Thì ở đây cô hướng dẫn cho chúng ta phân tích được tổng số nguyên tố trước nhưng lưu ý là chúng ta chỉ kiểm tra kết quả đấy còn cái nặng khả năng của các em đang lớp 6 là chúng ta phải tự trình bày bài làm nhé dùng máy tính chỉ hỗ trợ kiểm tra kết quả không may chúng ta sai sót thôi chúng ta phải phân tích lại hiểu chưa bây giờ chúng ta kiểm tra xem là 24 này có đúng là bằng 23 nhân 3 hay không thì chúng ta sẽ bấm như sau thì chúng ta sẽ bấm như sau em nhé bây giờ cô muốn sẽ biết là 24 đúng bằng 2 bằng 3 nhân 3 hay không thì chúng ta bấm là cô viết uh, cái bảng lớn trên bảng thật em bạn nào có máy tính đó thì chúng ta lấy ra chúng ta dùng luôn nhá hai máy tính liền máy tính hai máy tính này tính bấm đều giống nhau các em ạ nhá chúng ta bấm cho cô là 24 bấm nào thực hiện bấm 24 24 này bằng này đấy sau đó các em bấm cái phím này, phát đây các em bấm được cái bấm 24 này bấm phím bằng này được chưa bấm phím shift này bấm phím này này thì máy tính nó sẽ hiện trên cho em nó là hai mũ ba nhân ba và chúng ta sẽ biết được là cái kết quả của chúng ta là đúng hay sai đấy đây là cái cách bấm máy tính để phân tích ra thừa số nguyên tố lưu ý chỉ đối với máy 570VN và 580VN thôi còn cái máy 570ES hay là máy 500MS là không có chức năng này các em nhé Đấy. tương tự chúng ta sẽ bấm 84 chúng ta bấm như vậy 84 này đầu tiên ta bấm 84 này đấy sau đó các em bấm bằng này sau đó bấm shift này đấy rồi phím phát ở đây nó sẽ hiện lên là hai mũi được chưa nhỉ? Đấy, vậy là 2 là 2 nhân 3 nhân 7. Hay là phím 180. Chúng ta cũng có như vậy. Đấy, trở thành là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Để đó là cách bấm máy tính kiểm tra kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố. Đấy. Thế thì bây giờ sau khi phân tích ra thừa số nguyên tố rồi, chúng ta sẽ chọn ra các thừa số nguyên tố chung. Chọn đi. Ở đây thừa số nguyên tố chung là mấy này? Là 2 này, là 3 này đúng không? Sau đó em hãy lập tích các thừa số đã chọn và mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất tích đó chính là ước chung lớn nhất Đấy. vậy chúng ta ghi là thừa số nguyên tấu chung là mấy là hai và và ba lập tích các thừa số đó chọn tích đó chính là ước chung lớn nhất của 24 84 180 chính là tích 2 nhân 3 hoàn thành xong cái bài tập D đấy bây giờ cô đã hướng dẫn các em sử dụng máy tính để tìm ước chung lớn nhất kiểm tra xem kết quả của mình đúng hay không thì các em để ý trên máy hai cái máy tính mà cô giới thiệu để ý cô chỉ giới thiệu khoảng một phút là các em đã làm được thôi hai máy tính mà cô giới thiệu các em nhìn cho cô cái phím này cái phím là GCD đấy đây là cái phím đỏ được chưa các em mà muốn bấm phím đỏ như vậy bây giờ để ra tìm ước chung lớn nhất của 72 và 27 thì chúng ta sẽ bấm như sau thì chúng ta sẽ bấm alpha alpha tức là cái này bấm phím này để hiển thị chức năng của phím đỏ đấy bấm phím này gcd này được chưa cái bấm mở ngoặc 72 27 đóng ngoặc được chưa rất thấy là cái tím dốc khỏe đó các em nhé là ship của cái dốc khỏe đó để nhìn rõ đó và bằng thì máy tính nó sẽ hiện lên cho các em là bằng chín nhá đấy bây giờ cô sẽ chuẩn bị một số bài tập cho các em các em về các em luyện cái bài làm này nhé các em hãy về nhà luyện tập cái kỹ năng tìm ước chung lớn nhất thông qua bài tập này các em nhé các em có thể sử dụng máy tính để kiểm tra lại kết quả của mình để hôm sau nếu như cái bài toán mà tìm mức chung lớn nhất là công việc phụ thì chúng ta có thể đưa ra kết quả luôn xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo